Xin chào các bạn Thì mình là Khoa Nguyễn Đến từ đồ chơi 18.com Shortline là 0974 47 557 Trong clip ngày hôm nay Mình sẽ hướng dẫn cho các anh nam giới một biện pháp Để giúp cho các anh có thể kéo dài cái thời gian làm tinh của mình hơn Trên 20 phút Giúp chống được các tình trạng với xuất tinh sợ ngoài lại Đây thì hiện tại của mình ra trong sản phẩm men đi lấy một trong sản phẩm ghế bôi trơn đá nắng với công dụng chính là sẽ kéo dài cái thời gian quan hệ, cái thời gian làm tin ở người đàn ông, giúp cho các anh nam giới có thể tự tin hơn trong chuyện chăn gối, tự tin hơn trong cái chuyện tình dục của bạn ạ. thế nó sẽ dành cho các nam giới nào mà bị xuất tinh sớm, những nam giới nào mà cái thời gian quan hệ ngắn thì các anh có thể sử dụng trong sản phẩm gel bôi kéo dài thời gian quan hệ men đi lấy này để có thể kéo dài cái khả năng làm tinh giúp làm chủ lực cuộc yếu chủ chủ động các tư thế các bạn đây hai chính hãng từ Mỹ nha các bạn mẹ đi đây sản phẩm này với khối lượng tiền là 28,35 gram thì các anh có thể sử dụng tầm 30 lần quan hệ ở trên bao bì của sản phẩm sẽ ghi đầy đủ các thông tin về nguồn gốc xuất xứ và thành phần ở phía bên dưới này có phân mã vạch nha bạn các bạn có thể sử dụng các phần mềm như là ái chất để có thể kiểm tra các thông tin đây tham quan chỉnh dùng sản phẩm nên là bán vô kính các bạn rất là an toàn hiệu quả thế sản phẩm game bên lái này ngoài kia chức năng là kéo dài thời gian quan hệ nó còn giúp cho các anh nam giới khi quan hệ với người phụ nữ tạo được cái sự trơn tru sự thoải mái hơn tránh những trường hợp khô ráp gây khó chịu đây rất, là đá nắng nha các bạn rất là đá nắng cảm ơn ông thì khi các anh trước khi quan hệ các anh hãy tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cái phân cầu nhỏ của mình sau đó lấy một cái lượng gel thứ hai tới ba hạt bôi lên phần dương vật sau đó xóa đều chú ý là các anh hãy bôi tập trung vào phân đầu dương vật nha bạn đây ngay sợi dây chăn thế sau khi anh bôi vào thì các anh đợi từ 5 tới 10 phút là các anh có thể quan hệ tình dục một cách bình thường do sản phẩm Mendy Light này sẽ giúp các anh có thể có thêm thời gian quan hệ là 20 phút ví dụ là bình thường các anh chỉ quan hệ từ 5 tới 10 phút thì khi các anh sử dụng dòng sản phẩm game em đi lái này thì cái thời gian quan hệ của mình là đến từ 25 tới 30 phút nha các bạn cộng thêm 20 phút rất là lâu rất là nhiều thì ngoài chiếc dòng sản phẩm men đi lái này bên mình còn cung cấp một số loại sản phẩm giống như trái xịt chống xuất tinh sớm thuộc cương dương hay là ghé bôi trơn ghép titan năm tỏi dương vật vân vân thế những ai mà đang quan tâm thì các dòng sản phẩm về sinh lý các dòng sản phẩm về phong thế thì có thể liên lạc qua số hotline 0974 47 557 để được tư vấn và hỗ trợ bên mình sẽ giao hàng toàn quốc đã gọi hàng kín đáo nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm những khi mà đặt những khi mà đặt hàng ở bên mình nếu các bạn ngày các bạn có thể nhắn tin qua zalo đây các bạn mình sẽ nhắc lại 0974 47 557 còn bây giờ mình sẽ xin phép cho tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip lần sau